Nội để thương áo len ai cài bội trong một chiều đông rét mướt dưới những hạt mưa bụi. Thank you. những con đường rất xanh của Hà Nội những cây bàng cây me cây cơm nguội những con đường ngoại ô nắng trói dân xưa của Hà Nội những hàng đào hàng ngang hàng vải những phố vừa dọc ngang lối cũ những mái nhà ngân một chiều đông rét mưa tôi mong về hà nội tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại giọt sương sớm trên cánh đào phai mùi hương ngát nghi tang thùa ấy rất xanh của Hà Nội Những cây vàng, cây me, cây cơm nguội Những con đường ngoại ô nắng trói Những con đường đầy hoa tháng sáu giới những con đường rất xưa của Hà Nội những hàng đào lại tiếng ve ngày trẻ dại giọt sương sớm trên cành đào mai mùi hương ngát nghi tạm tuổi sớm trên cánh đào phai mùi hương ngát nghi tạm ấy. những hạt mưa nhẹ sớm. Vâng, một hình ảnh về Hà Nội rất là thân quen với những